thì trước đây là chị đã quay rất là nhiều về cái chiếc xe V250 rồi nhưng là phiên bản uh, luxury đó và có rất là nhiều những anh em những anh chị là uh, yêu cầu Duy là quay cái chiếc xe V250 AMG này các bạn thì ngày hôm nay là bạn Duy mới có cái chiếc xe này ở showroom để mà quay thì thực ra các bạn uh, chiếc xe V250 AMG này là trước đây bên Duy đã có về một xe rồi nhưng mà do là lần đó Duy cũng đã quay review rất là kỹ cái chiếc xe này nhưng mà những cái file mà cameraman á, quay á, thì không hiểu tại sao mà coi như là chỉ có tiếng thôi không có hình nó bị lỗi các bạn đó thì uh, ờ, Di không có kịp quay lại đó bởi vì là cái chiếc xe V250 AMG mà năm ngoái nó về các bạn là về xong là coi như là giao đi ngay luôn cho nên là lúc đó Di cũng không có chiếc, chiếc xe mà để quay lại cho các bạn xem thì mãi đến bây giờ nè thì mới có một cái chiếc xe V250 AMG này về để mà Di làm đó thì các bạn biết rồi cái số lượng của V250 à, thì nó đã hiếm rồi và đặc biệt là V250 AMG này thì nó còn hiếm hơn rất là nhiều lần nữa đó và cái chiếc xe V250 AMG này nè các bạn nếu mà các bạn có xem à, gần đây là Leona Messi các bạn à, đi qua Pháp á, thì à, cảnh sát Pháp đó đưa đón à, Messi bằng cái chiếc xe V250 AMG này ha đi kiểm tra sức khỏe rất là ngầu luôn đó và ngày hôm nay là Di sẽ tranh thủ quay cái chiếc xe này các bạn bởi vì chiếc xe này chắc cũng là uh, nay mai thôi cũng có thể là giao đó thì bây giờ là Di sẽ ờ, không cho các bạn đợi lâu nữa Di sẽ review thật là kỹ và cho các bạn xem cái V250 AMG này có cái gì đặc biệt các bạn đây là một cái chiếc xe mà thật sự là Di nói là rất là tuyệt vời luôn ok đây là đầu xe của chiếc xe Mercedes-Benz V250 AMG Thì cái phần đầu xe thì các bạn rất là dễ nhận biết giữa chiếc xe V250 AMG so với lại V250 Luxury Bởi vì đây là cái thiết kế của AMG cho nên các bạn sẽ thấy là à, những cái điểm đặc trưng của nó ha Chẳng hạn như là lưới tản nhiệt dạng viên kim cương và là một nang với logo to bản ở giữa và thứ hai nữa là cái cản của AMG các bạn sẽ thấy cái cản của AMG lúc nào nó cũng được thiết kế là trẻ trung và thể thao hơn rất là nhiều ha đó ngoài ra thì cái phần đèn xe của chiếc xe V250 AMG này thì nó cũng sẽ giống như trên cái chiếc xe V250 uh, ờ, Luxury đó là đèn led thông minh các bạn các bạn sẽ thấy ở đây có chữ nè LED light nè Intelligent Light System nè nha hệ thống đèn thông minh đó về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy tổng thể nó sẽ như thế này đó à, ngoài ra nữa các bạn ở vị trí này các bạn sẽ thấy nó có một cái camera nè ở phần đầu xe nè thì đồng nghĩa với việc là cái chiếc xe V250 AMC này được trang bị camera toàn phần camera 360 độ các bạn nha đó và đi lệch sang bên hông một chút xíu nữa các bạn thì các bạn mới thấy được cái điểm mà hấp dẫn cũng như là đặc biệt nhìn nó rất là sang trọng rất là cuốn hút của chiếc xe V250 AMC này đó là cái kích thước và chiều dài của cái chiếc xe V250 AMC thì với cái chiều dài tổng thể của chiếc xe V250 AMG này nó sẽ dài hơn so với V250 Luxury chính xác là 230mm các bạn có nghĩa là dài hơn 2 tấc 3 đó, rất là dài luôn chiếc xe V250 các bạn bình thường các bạn đã thấy nó rất là dài rồi ha nhưng V250 AMG này nó sẽ dài hơn nữa ngoài ra là cái khoang sau của chiếc xe V250 AMG này được trang bị kiến cách nhiệt màu đen luôn cho nên là làm cho cái chiếc xe V250 này nhìn nó cực kỳ vip luôn các bạn rất là vip luôn à, cái điểm mà khi mà nhìn bên hông của chiếc xe V250 này nó cực kỳ cuốn hút luôn đó ngoài ra tiếp theo nữa là cái bộ mâm của chiếc xe V250 AMG nè đây là cái bộ mâm của AMG luôn cho nên là các bạn sẽ thấy đặc trưng này ha được sơn đen cũng như là um, những cái chi tiết mặt ngoài là để lộ cái mà nhôm luôn nó sẽ không có sơn ở bên ngoài các bạn nha mặt nhôm luôn đó nhìn nó rất là thể thao và cá tính đó và bộ mâm của chiếc xe này đi xem thông số nha chính xác là 245 trên 45 R19 mâm 19 inch các bạn nó sẽ à, to hơn một inch so với lại cái V250 uh, à, Luxury à, gương quý hậu của chúng ta thì được thiết kế rất là to nè các bạn đó có đèn led ừ, tích hợp ở đây luôn cũng như là phía dưới của cái à, gương chiếu hậu thì có camera ở đây đó một cái điểm khác biệt nữa của chiếc xe V250 à, AMG này so với lại cái xe V250 Luxury là ở chỗ này các bạn à, ở đây chúng ta sẽ có một cái thanh 330 ở đây thì thật ra cái thanh 330 này ở nước ngoài á thì à, có thể là lắp thêm cái ba ga ở trên mua chúng ta có thể chở được rất là nhiều đồ cho những chuyến đi du lịch của bạn đó thì ở đây cũng vậy các bạn các bạn cũng có thể order thêm cái à, cái cái cái thùng đồ ở trên đó nhưng mà các bạn không có để đồ các bạn chỉ gắn cái ba ga mua như vậy thôi cũng làm cho cái chiếc xe của chúng ta nhìn hấp dẫn hơn rất là nhiều luôn đó, bây giờ Di sẽ đi về phía sau của chiếc xe V250 à, AMG này mặc dù là V250 AMG các bạn nhưng mà các bạn sẽ không thấy cái logo của AMG đó nếu mà các bạn thích các bạn có thể mua thêm một cái logo của AMG các bạn dán ở ngay cái góc bên này nè đó thì làm cho cái phần đuôi xe của chúng ta nó đối xứng nó đẹp hơn nữa đó thì về cái phần thiết kế của hai cái chiếc xe mà V250 MC với V250 Luxury các bạn thì các bạn sẽ thấy không có không có ờ, khác nhau nhiều đâu nó chỉ kéo dài ra thôi đó cũng như là cái khoang sau nè cái phần phía sau nè nó cũng được thiết kế rất là vuông vắn luôn đó nhìn nó rất là sang trọng nhìn cảm giác nó rất là to to tướng các bạn đó đèn xe thì các bạn thấy ha được thiết kế à, những cái đường led dọc thẳng đứng nè rất là đẹp ha đó AMG thì các bạn sẽ thấy cái cản sau nó cũng được thiết kế cái cản sau ở dưới nè các bạn nó cũng được sẽ thiết kế lại một phần so với là cái V250 uh, à, Luxury bánh xe cua thì sẽ nằm ở khu vực này à bánh xe cua sẽ nằm ở khu vực này các bạn ở dưới thì chúng ta sẽ sử dụng một cái tay quay chúng ta sẽ quay để mà cái bánh nó sẽ hạ xuống từ từ thôi đó cũng như là V250 à, Luxury thì các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta có thể mở lên được nè đó rất là tiện dụng ha thì à, những cái đồ đạc những cái hành lý gì mà nhẹ hơn thì chúng ta có thể để ở trên khu vực này để chúng ta kiên vác đồ nó cũng sẽ dễ hơn đó khu vực này các bạn nha đó ngoài ra thì chúng ta có thể là mở thêm một tầng ở dưới nữa để chúng ta để rất là nhiều hành lý ha đó V250 uh, AMG này thì đây là cái chiếc xe 6 chỗ các bạn nha đó trong khi đó thì V250 ờ, Luxury là chiếc xe 7 chỗ cho nên là các bạn sẽ thấy nè ở hàng ghế sau này chúng ta chỉ có hai ghế độc lập luôn đó cho nên là khi mà ngồi với xe V2 này i50 AMG này thì Duy nghĩ là nó cực kỳ thoải mái ha rất là thoải mái luôn đó, 6 ghế rồi các bạn nha không phải là 7 ghế bây giờ Duy sẽ đóng cửa lại ở khoang sau đó các bạn ở khoang sau của chiếc xe V250 AMG này các bạn là kiến màu đen nè các bạn thấy không cái xe này chưa có dán kiến chưa có làm gì hết luôn đó nguyên cái khoang sau là các bạn thấy màu đen hết nè cho nên nhìn nó cực kỳ vip luôn các bạn đó một cái điểm mà chút xíu thôi rất là nhỏ thôi nhưng mà nhìn cái xe của chúng ta trông khác hẳn luôn bây giờ duy sẽ mở cái cốp điện ở phía sau lên đây cái cửa sau nó rất là to các bạn đó các bạn thấy nè rất là to như một mấy cái hiên máy hiên các bạn đó trong những chuyến đi du lịch đó các bạn thì các bạn có thể là bắt một cái bàn ở đây một cái ghế ở đây hay là hai cái ghế ở đây để chúng ta có thể vừa ngồi vừa ăn uống vui chơi với nhau ha à, cái này thì à, chúng ta có thể là bật lên cũng được các bạn đó bật lên ha chúng ta để rất là được rất là nhiều đồ ở khu vực này và ra thì ở trong một cái cốp này nó còn có những cái chỗ để đồ ở trong này nữa các bạn ha rất là nhiều thứ những cái này thì Duy cũng đã quay cho các bạn xem rất là nhiều rồi nó cũng sẽ giống như trên chiếc ờ, V250 uh, ờ, Luxury thôi khu vực này thì ờ, để được những cái đồ mà để chúng ta thay bánh xe dự phòng rồi đó các bạn đó bởi vì là ngày hôm nay là Di tự quay các bạn cho nên là Di sẽ không có tháo ra được cho các bạn xem rõ hơn ok à, bây giờ Di sẽ đóng lại nha bây giờ Di sẽ dắt các bạn đi vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe uh, V250 AMG này các bạn sẽ thấy ha, có những cái điểm gì đặc biệt hơn các bạn nha cái giá xe của chiếc xe V250 AMG này thì nó sẽ rơi vào cái giá chính xác là 3 tỷ 232 triệu các bạn đó trong khi là cái chiếc xe V250 Luxury thì cái giá của nó là 2 tỷ 662 triệu đó, nó trên đâu đó cũng khoảng tầm 700 triệu các bạn ha 7 800 triệu gì đó đó về các khoang phía trước của chiếc xe V250 AMG này thì à, các bạn sẽ thấy nè có những cái điểm khác biệt so với lại cái xe V250 Luxury đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là cái cái màn hình à, bây giờ Di sẽ bước lên xe luôn các bạn nha à, đóng cửa lại đó đầu tiên là chúng ta sẽ thấy cái phần màn hình của chiếc xe V250 uh, AMG này đây là một cái màn hình uh, ờ, 10.25 inch nó sẽ to hơn so với cái V250 uh, ờ, Luxury và cái màn hình này nó sẽ rất là giống trên các chiếc xe uh, ờ, GLC các bạn GLC á, đây là cái màn hình MBUX luôn đó y chang nhau luôn các bạn không khác gì hết ha công nghệ y chang trên chiếc xe GLC luôn đó rất là nhiều những cái tính năng trong này và bằng ngôn ngữ bằng tiếng Việt thôi chúng ta có thể là sử dụng coi như là rất là dễ rất là tiện dụng đó còn cái phần vô lăng của chúng ta thì nó là vô lăng tròn như thế này nó không phải là vô lăng à, à, tái bằng giống như là những cái chiếc xe à, AMG khác các bạn nha đây là cái đồng hồ à, công tơ mét của chúng ta đó ở đây thì các bạn sẽ thấy có một cái nút là camera 360 độ nè đó, còn cái khu vực mà hốc gió máy lạnh thì các bạn sẽ thấy là à, những cái hốc gió máy lạnh được à, sơn màu đen bóng ha sơn màu đen bóng cũng như là dạng tua đó, nếu mà cái hốc gió máy lạnh này mà nó có đèn đó các bạn thì nó còn sẽ đẹp hơn rất là nhiều nữa ha đó các bạn sẽ thấy nè cái khu vực này đó còn cái khu vực này là cái khu vực để chúng ta điều khiển cái màn hình nè các bạn touchpad nè đó, dynamic là cái chế độ lái của cái xe đó thì cái chiếc xe V250 AMG này thì chúng ta sẽ có ba chế độ lái thôi một là bằng tay nè hai là comfort nè ba là sport thôi đó, chỉ có ba chế độ lái thôi bởi vì đây là chiếc xe dành cho gia đình của bạn nó sẽ không trang bị nhiều chế độ lái giống như những cái chiếc xe thể thao hoặc là những dòng xe sedan đó khu vực này thì các bạn thấy có chữ B Up nè hệ thống cảm biến tắt mở cảm biến ờ, phía trước phía sau còn cái nút này là cái nút là để chúng ta mở cửa phía sau nè các bạn đó mở cửa sau phía ờ, phía bên trái ha đó đóng cửa sau bên trái nè mở cửa sau bên phải nè bạn thấy không đó và chúng ta đóng cửa sau nè ok volume lớn nhỏ tắt mở màn hình khu vực điều chỉnh máy lạnh thì nó cũng sẽ giống như thế này đó thì các bạn sẽ thấy à, trên những cái chiếc xe Mercedes-Benz các bạn mặc dù là mỗi dòng xe mỗi khác nhau mỗi thiết kế khác nhau nhưng trên cơ bản á, thì các bạn sẽ thấy nè cũng chung một cái ngôn ngữ thiết kế thôi nó đều giống nhau hết cho nên là có rất là nhiều những anh chị tại sao mà khi đã sử dụng cái chiếc xe Mercedes-Benz rồi và những cái chiếc xe sau những cái chiếc xe sau nữa thì khi khách hàng đổi các bạn thì vẫn đổi lên Mercedes-Benz bởi vì là khách hàng đã quen với những cái trải nghiệm này rồi đó khi mà chúng ta sử dụng hàng ngày hàng ngày thì chúng ta mới thấy được coi như là à, cái tính tiện nghi cũng như là rất là logic của cái hệ thống mà bố trí những cái nút bấm này của Mercedes-Benz đó, thì cái màn hình này thì Di cũng sẽ không nói nhiều nữa các bạn nha à, không nói nhiều nữa bởi vì là nó cũng sẽ giống như trên những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz còn cái khu vực này thì các bạn sẽ thấy nè ở đây nó có một cái à, nút bấm à, là màu đỏ các bạn là để sửa ghế sửa ghế các bạn đó, bởi vì đây là cái dòng xe mà sản xuất nhiều dành riêng cho châu Âu cho nên là gì thấy là ở đây nó có sửa ghế thôi nhưng mà không có làm mát các bạn đó, không có làm mát ha một điều thiếu sót à, ở đây là có một cái nút khóa cửa nè nút mở cửa nè rồi ờ, công tắc để chúng ta chỉnh ghế nè ba cái vị trí nhớ ghế nó sẽ nằm ở đây nó cũng giống như những cái mẫu xe khác thôi những cái nút nâng hạ kiến nè và đặc biệt cái hệ thống âm thanh của cái chiếc xe V250 uh, V250 AMG này là cái hệ thống âm thanh là Boommaster này các bạn thấy không đó Boommaster ha hệ thống âm thanh coi như là hàng hiệu của Đức đó rất là hay thì so với là cái phiên bản V250 Luxury thì nó lại hơn ở phần lo âm thanh này nữa và màn hình ha tiếp theo nữa là cái khu vực tắp lô này nè các bạn các bạn thấy nó rất là giống như carbon đó các bạn nha nhưng mà nó không phải carbon đâu nó làm cái hiệu ứng là van carbon thôi chứ nó không phải là carbon đèn viền nội thất này của chúng ta thì đổi được ba màu các bạn nha ba màu màu à, trắng nè màu cam và màu xanh ha đó. còn ngoài ra thì một cái điểm mà khác biệt nữa các bạn là ở cái phần con ngựa cái này mình gọi là con ngựa ha đó, cho nó đơn giản và dễ hiểu đi mình gọi là con ngựa đi ha đó thì à, chỗ này chúng ta có thể để được hai cốc nè đối với chiếc xe V250 mà luxury các bạn các bạn sẽ không thấy là nó không có cái chỗ này chỗ này là trống luôn đó, trống luôn có thể đi lên đi xuống chỗ này được nhưng mà V250 AMG thì trang bị thêm cái con ngựa chỗ này chúng ta có thể để được à, nước ở đây nè để đồ ở đây ha ngoài ra ở trong cái hộc tủ này thì chúng ta có thể là à, để đồ cũng như là ở trong này nó có một cái tủ lạnh nhỏ nè các bạn đó chúng ta để cái được ừ, hai chai nước ở đây ha hai chai nước làm mát ở đây ha đó trong này thì được trang bị là tủ lạnh là các bạn thấy không di bấm nút cho bạn xem nè đó màu xanh nè đó hai cái nút màu xanh nó sẽ lạnh hơn ha một cái nút màu xanh thì nó sẽ ờ, lạnh ít hai cái nút màu xanh sẽ lạnh nhiều chúng ta bấm thêm một cái nữa tắt đèn thì nó sẽ tắt cái tủ lạnh ở đây được trang bị lại hai cái USB hai cái USB-C các bạn và cổng kết nối uh, Apple CarPlay đó cái xe mà nào mà có trang bị tủ lạnh đó các bạn thì nó sẽ rất là sang trọng cũng như là rất đặc biệt các bạn đó, mặc dù là cái tủ lạnh đó là một cái chi tiết coi như là nhỏ thôi thật sự nó không phải quá cần thiết nhưng trong những trường hợp mà chúng ta uh, đi xa đi đi, xa đi thì mặc dù cái tủ lạnh này cái là cái tủ nhỏ thôi các bạn các bạn nói là ờ, để không có được đồ nhiều đâu nhưng mà trong gia đình của chúng ta các bạn khi mà chúng ta đi có những ông bà lớn tuổi nhiều khi cần phải uống thuốc này nọ thì có những cái loại thuốc chúng ta phải bảo quản lạnh bảo quản mát á, thì cái tủ lạnh này nó rất là đỡ các bạn nha đó chúng ta không phải là để nước đồ thường xuyên đâu nhưng mà Duy nghĩ là trong những cái chuyến mà đi du lịch đó đi dài hè đi dài trên xe ngồi trên xe lâu đó, thì cần phải bảo quản những cái loại mà thực phẩm hoặc là những cái loại thuốc mà bảo quản lạnh thì nó nó nó cực kỳ hữu dụng các bạn nha còn cái khu vực này thì dành riêng cho cái hai cái hàng ghế sau này của chúng ta thì để làm mát cốc cũng như là làm nóng cốc nè di bấm sang màu đỏ là làm nóng ha bấm sang màu xanh là nó sẽ làm mát đó. cũng như là bấm thêm một cái nữa nó sẽ tắt luôn ừ, nó sẽ đây là một cái điểm khác biệt nữa của chiếc xe V250 uh, AMC này nó rất là tiện dụng luôn đó ngoài ra nữa bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra khoang phía sau của chiếc xe V250 AMC này xem có gì đặc biệt hơn các bạn nha à, kiếm màu đen hết các bạn nha rất là vip cửa của chúng ta là đều là cửa trượt tự động hết đó và một cái điểm mà đặc biệt ha và Di muốn cho các bạn xem đó chính là cái phần ghế cái ghế Champion Chair của chiếc xe V250 uh, AMG này đó các bạn thấy không rất là đã ha trong gia đình của chúng ta ha những cái chuyến đi du lịch dài ha ông bà lớn tuổi có thể là ngồi ở cái vị trí ghế này thì cực kỳ thoải mái luôn cực kỳ sướng luôn các bạn nha đó ngoài ra thì ngoài cái ghế mà làm giống như trên chiếc xe Maybach nè các bạn đó các bạn sẽ thấy ở khu vực này nó có những cái núm điều chỉnh nè điều chỉnh ghế nè cũng như là massage ghế luôn các bạn nha đối với các chiếc xe này có tính năng massage luôn các bạn nha đó thì khi mà chúng ta ngồi vào cái ghế này thì chúng ta còn có một cái chỗ để mà thoải mái hơn mà một cái chi tiết rất là nhỏ thôi các bạn đó là cái chỗ đạp chân nè đó cái chỗ đạp chân này các bạn các bạn tưởng chừng là nó đơn giản nó không có gì đâu nhưng mà một cái chi tiết nhỏ này thôi nhưng mà làm cho cho cái người ngồi ở cái vị trí ghế này nó cực kỳ thoải mái luôn đó cái với cái này á, thì ờ, chúng ta có thể tháo lắp được trong những trường hợp mà các bạn nói là nó hơi vướng víu á, thì chúng ta có thể tháo được rất là dễ một lát nữa gì đi qua bên kia gì sẽ tháo cho các bạn xem đó còn cái ghế này thì chúng ta có thể chỉnh nè à, chỉnh này nè các bạn đó ghế massage các thứ này nọ cái này là để uh, chỉnh ghế nằm ghế nghiêng nè à làm nóng làm mát ghế nè các bạn thấy không massage ghế này nọ nè rất là tuyệt vời à, rất là sướng các bạn nha ngoài ra thì à, cái ghế này các bạn nó có một cái chi tiết nữa mà làm cho cái người ngồi cảm thấy thoải mái khi mà Di ngồi vào Di mới phát hiện ra đó các bạn đó là chính là cái gói tựa đầu à, cái gói tựa đầu này các bạn các bạn thấy giống trên chiếc xe S S Maybach không nó có một cái gói tự đầu này đó, cái gói tự đầu này không mà nếu mà các bạn muốn mua mà rời á, cho cái chiếc xe à, của chúng ta thì cái gói này bên Di bán khoảng 8 triệu một cái ha 8 triệu một cái gói này thì chất liệu của nó giống như là da lộn cái da này nó gọi là da Dynamica ha và bên trong này là nó nhồi bằng lông lông ngỗng các bạn rất là mềm nó thoải mái ha đó ngoài ra thì cái hàng ghế sau của cái chiếc xe uh, hàng ghế sau cùng của bạn của chiếc xe V250 AMG này là cái ghế thông thường đó cái ghế thông thường giống như trên cái chiếc xe V250 uh, à, Luxury nhưng mà cái V250 Luxury á, thì hàng ghế này nó làm hàng ghế 3 cho nên chúng ta sẽ không có tay vịn ha và cái hàng ghế thứ hai á, thì nó sẽ có tay vịn giống như trên cái cái cái cái cái V250 Luxury này đó nếu mà cái chiếc xe V250 AMG này các bạn mà được trang bị hai cái ghế phía sau cùng nó giống như hàng ghế ở giữa này á, các bạn thì nó tuyệt vời biết bao nhiêu luôn các bạn ha đó coi như là bốn cái ghế của chúng ta đều là giống nhau hết không phân biệt đối xử đó. <laughs> không phân biệt đối xử bây giờ Di sẽ ờ, cho các bạn xem ở khoang sau nè coi cái khoang sau nó có những cái gì không mặc dù là cái khoang khoang sau cùng nhưng mà uh, Mercedes-Benz vẫn hầu như là trang bị đầy đủ cho nó những cái tiện ích dành cho người ngồi phía sau ok bây giờ Di sẽ ra ngồi phía sau nha bây giờ thì uh, Di đang ngồi ở cái ghế sau ha hàng ghế sau cùng đó thì uh, các bạn sẽ thấy ở hàng ghế sau cùng nó sẽ có những cái gì ha đó đây là cái ghế phía trước nè chúng ta có thể là để được một ít đồ ở đây ở đây ha đó rồi uh, khu vực này thì các bạn sẽ thấy là à, cái này cái, cái khe này các bạn là khi mà chúng ta giao xe nó sẽ có một cái chỗ để chúng ta nhét cái cốc xuống nè cốc để chúng ta có thể để được ly nước chai nước ly cà phê gì ở này ha ngoài ra thì ở đây các bạn có thấy một cái nút bấm nè đó cái nút bấm này các bạn biết làm gì không đó Duy sẽ bấm nút nè các bạn thấy nè à, cái kính phía sau của chúng ta sẽ mở ra giống như cái mang cá các bạn đó để dành cho cái ờ, người ngồi phía sau này coi như là trong trường hợp mà muốn mở kính để lấy một ít gió trời ra thì ờ, chúng ta có thể bấm mở kính ha nó thoải mái hơn rất nhiều ngoài ra các bạn Duy nghĩ là cái kính này nó có tác dụng giống như là một cái kính thoát hiểm một cái kính thoát hiểm các bạn thấy nè cái kính của chúng ta là nó khi mà bấm sát vào á, thì nó sẽ khích vào để mà có một cái ron để mà chặn cái tiếng ồn hay là chặn nước này nọ thôi đó trong trường hợp mà khẩn cấp á các bạn các bạn có thể dùng chân đạp cái này ra đạp cái kính này thì nó sẽ bung ra thôi nó giống như là một kính thoát hiểm đó đây là một cái chi tiết rất là hay trên cái chiếc xe V250 AMG này đó bây giờ gì sẽ đóng lại nè các bạn đè xuống ha à ok ở phía sau này thì các bạn sẽ thấy có một cái lo ở đây để nước ở đây cũng như là cổng sạc nè cổng sạc điện thoại ha, hai bên đều giống nhau hết tất cả mọi thứ đó về hàng ghế sau thì các bạn sẽ thấy là như vậy ha đối với cái người ngồi bên này thì cũng sẽ có cái máy lạnh riêng là các bạn cũng có đèn đọc sách riêng ha tay nắm riêng bên này cũng vậy đó nói chung là mỗi cái vị trí ghế ngồi cũng sẽ đều có những cái máy lạnh đều tiện ích hết cho tất cả những người ngồi bên trong làm sao cho cái người ngồi bên trong xe của chiếc xe V250 AMG này thoải mái nhất có thể các bạn nha Ok bây giờ Di sẽ đi ra bên ngoài cũng như là mở cái máy của chiếc xe V250 AMG này cho các bạn xem các bạn đây là cái nắp để chúng ta đổ xăng các bạn nha đó cái nắp đổ xăng nè cái nắp đổ xăng nó nằm bên uh, cửa của tài xế luôn đó, xăng của chúng ta là xăng A95 ha đó, chúng ta đổ xăng ở đây đóng lại ở đây thôi bây giờ Di sẽ mở cái ờ, nắp cabo lên và đây là động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz V250 AMG thì nó sẽ cùng động cơ với lại V250 Luxury các bạn nó không không khác gì hết đây là động cơ 2.0 lít công suất là 211 mã lực đó và mô men xoắn của cái chiếc xe V250 AMG này là 350 Newton trên mét và đặc biệt các chiếc xe V250 AMG này bằng sử dụng cái hộp số tự động 7 cấp 7 g Tronic của Mercedes-Benz nó sẽ không sử dụng động cơ ờ, hộp số 9 cấp các bạn đó thì chắc chắn là Mercedes-Benz sử dụng cái ờ, hộp số này cũng có lý do của nó ha